được thì đảo lại đẹp đấy à, đảm bảo nó sẽ đẹp à, xin chào tất cả các bạn nhé chào mừng các bạn đã quay trở lại channel Sa Trường Giang TV của mình hiện tại thì uh, Giang đang có mặt tại uh, khu vực là đào cái ao mà hôm trước là Giang đã chia sẻ tới mọi người cái video hôm trước là Giang sẽ làm cái mô hình VAC cho bà con ở trên này này thì uh, hôm qua thì Giang có lên uh, trên uh, Giang cái lộ cái công ty thủy sản để hỏi giống cá cho bà con trước thì uh, tất cả mọi người biết rồi cái giống cá con này cá chép nó hơi nhỏ một chút và chấm mà cá trôi thì là ok rồi và giang cũng uh, tham khảo trước thì ngày hôm nay thì uh, giang mới quay lên đây thì em nhị uh, lái máy xúc đây em mới đào được buổi sáng ngày hôm nay thì uh, có một số vấn đề giang muốn uh, giải thích cho mọi người về cái ao này này đào này thì hôm trước là giang có đi với bác sấy Ờ, bác này trước là làm trưởng thôn là cũng là người lớn tuổi nhất ở cái ờ, thôn Ngọn Lành này ở trên này thì cái đất này là đất của bác Sáy thì sau này là Giang muốn làm cái mô hình này để phát triển cho bà con nữa để có cái thêm cái thu nhập là mình gọi là trang trải cuộc sống hàng ngày giữa VAC là mọi người biết là thả ao cá này rồi là làm trang trại vườn rau này rồi là nuôi à, con gà con vịt và con lợn thêm một chút nữa và trong cái mô hình này thì à, Giang sẽ à, tìm những hộ gia đình mà gia đình khó khăn này đây tầm à, chục hộ thì chục hộ đó tự quản lý và tự à, phát triển cái mô hình còn tất cả mọi chi phí là giang sẽ uh, gửi uh, cho bà con và kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài nước uh, đóng góp ủng hộ cho bà con thì hôm nay lên thì uh, có một chút vấn đề giang hỏi bác sáy thì có uh, cái, cái, cái, cái hai cái ngôi mộ hai cái ngôi mộ ở trên ngọn lành này ngày trước là đồng bào là Đấy, dạ, làng Tống mọi người ở bên đồng bào dân làng Tống có hai cái mộ ở đây thì người ta cũng chưa muốn cho đào cái cái ao này mà hôm nay Giang lại đào được cũng đẹp đẹp rồi đấy mọi người đây mọi biết rồi đây đào cũng khá là là là đẹp đắp bờ cũng là ok rồi nhưng mà do một số vấn đề là hai ngôi mộ và hai là con của bác sáy là một cũng không muốn cho đào hai là bác sáy lại muốn đào nó rất là phức tạp mọi người ạ và bản thân Giang thì cũng chưa biết nào được nên là đành phải đợi là tối để cho bác sái để bác họp lại gia đình cái hai là bác cái điện ở bên làng Tống là cái vấn đề hai ngôi mộ ở dưới bên này này các bạn nhé ở phía bên dưới này có hai là mẹ đẻ đấy đấy có hai là mẹ đẻ cái này là anh à, anh nhà mình đấy thì cái này là bên làm tống này nước là ra cũng không không không rõ là cái này nói chung là bản thân Giang không phải là người đồng bào sinh ra từ nhỏ ở đây nên là mình không thể quyết định được trừ khi là cái mảnh đất này là mảnh đất mà Giang đã mua rồi thì mình có thể mình quyết định hoặc mình làm gì làm nó nó dễ hơn nó xử lý cũng dễ hơn và bây giờ thì uh, em nhỉ máy xúc này hôm qua thì em cũng không nghe rõ điện của em tráng điện lại là tiếp tục đào hay là dừng đào nữa cơ nên là sáng nay lên thì Giang mới nghe được cái ờ, giải trình của của em uh, nhị là là không cho đào nữa đấy là rất là phức tạp mọi người nhất là vừa mất công sức của em nhị vừa mất tiền của mình nữa nhưng mà vấn đề mất tiền đối với giang thì nó không quan trọng cái điều đó đâu mình quan trọng là cái sự đoàn kết của bà con và nó nhất trí làm thì mình sẽ cố gắng để giúp bà con thôi còn không thì à, thực sự các bạn là mình không làm nơi này thì mình làm nơi khác mình không làm bản này mình làm bản khác đó là điều đương nhiên và cái điều mong muốn cuối cùng của giang vẫn là mong muốn là tốt cho bà con thôi để mình có cái tư duy phát triển kinh tế cái mô hình ở trên bản và nó là tập thể cũng như ngày xưa à, mà tất cả mọi người biết rồi là cái thời mà bao cấp ấy cũng là gọi là làm tập thể nó nó tương tự dạng như vậy còn nếu làm cho một cá nhân ấy thì à, gia đình đã tự bỏ tiền mà ra làm chứ đang không thể làm cho từng nhà một cái mô hình mô hình này để sau này ví dụ những cái mô hình này như, như kiểu một cái tem của bản này mà người ta những cái đồng bào khác Ờ, hộ gia đình khác mà xem được cái mô hình nó phát triển tốt thì người ta có thể học tập và người ta làm theo để ờ, phát triển kinh tế và cải thiện cái đời sống của bà con chứ còn nếu mà để làm giàu thì chắc là nó cũng hơi khó <laughs> thì nó phải có một cái, cái chiến lược ờ, tư duy nó rất là uh, lâu dài và có kinh nghiệm thì mới làm được thì hôm nay lên giải trình cho mọi người biết thì chắc là có lẽ là mình cũng phải hoãn lại thôi có gì là ấy em tối thì bác bác à, hỏi nhá ừ. Ờ, hỏi anh em rồi bà con rồi là con cháu trong gia đình mình với lại là bác điện ở bên đấy nếu mà được cái đấy là thì, à, cái thứ nhất là là phải để bên đấy về xem xem nó có dính mù mạ nó không à. nó có cho đỏ không đầu thế này có cho đỏ không nhưng mà không cho đầu thì mới lớp nó là thế thì đào rồi thế này thì đào sang bên này thì được thì mình mới đào sâu vâng, vâng. Vâng, ừ. đấy mình tính thì, ừ. Vâng, thì vâng. lớp thì mình chưa lấy được cứ để như này vâng, vâng, vâng. đấy làm thì cũng phải thụ, uh, thuộc vào, vào em nhị rồi giả dụ em nhị mà em còn phải đi làm cái công trình khác thì em còn phải đưa máy về đi làm nơi khác ấy này. thì đôi khi là để em mới đợi lâu nó ừ, cũng đủ, rất là đủ, khó đúng đủ mà thời gian thì làm thế nào vâng thì ừ. đang tiện là tiện máy của của em nhị mà máy ờ, xúc của em nhị ở đây thì mình tiện thì mình ấy hơn chứ còn bây giờ mình mang máy thuê máy ở nghĩa lộ lên nó lại đắt thêm một chút đấy mọi người ạ ừ. <laughs> nên là rất là khó nếu mà không được nữa thì mình sẽ cố gắng mình tìm phương án để Giang sẽ lên để hỏi chỗ chỗ em dơ ngày xưa mà em dơ làm công an viên đấy mọi người nhé có làm phục vụ ở bên gia đình nhà em vảng mỉ em mà Giang đã làm căn nhà bên kia kìa thì mình sẽ đến hỏi em dơ xem là là, là đấy là phương án thứ hai mọi người nếu không được ấy mình sẽ lên hỏi em dơ là em có đất có ấy không và như thế nào ấy thì mình sẽ lên bàn bạc với em đó để làm nên mình cứ để là tại vì là mình đã đào được một nửa rồi mọi người ạ chứ bây giờ bây giờ mình nó đi nó cũng tiếc đây mọi người đây này khá là đào khá là nhiều rồi cái công sức mình đã đào được như này rồi đâm ra là bây giờ lấp đi rồi mình đào chỗ khác thì nó cũng uh, mất bao nhiêu công sức và hai là vừa công sức này tiền bạc này phần này là cũng là cái mô hình mình à, ấy ra cho bà con đầu tiên trên bản hai là cũng sự đóng góp của các nhà hảo tâm và tất cả mọi người xem video thôi chia sẻ để cho mọi người biết ở thời gian vừa qua thì Giang cũng à, nhận được rất là nhiều cái comment của tất cả các bạn à, nói Giang là sao thời gian này không ra video nhiều à, đi giúp bà con ở trên này thì Giang cũng chia sẻ luôn là mình cũng bận bận thứ nhất là mình phải cũng đi làm phụ xây phụ vữa này mọi người đấy không cũng phải đi xây nhà phú để có thể kiếm thêm một chút đồng ra đồng vào để mình có tiền mình đổ xăng rồi mình uh, sinh hoạt hàng ngày mới có thể đi lại để uh, chia sẻ những hoàn cảnh rồi là giúp đỡ những uh, hoàn cảnh khó khăn như bà con trên vùng cao <laughs> chứ bây giờ bản thân Giang cũng không thể ấy là mọi người thông cảm là vì sao trong một tháng vừa qua thì Giang rất là ít ra video mà hầu như là mất một tháng đấy mọi người à, bây giờ là cái con đường ở trên uh, bằng Ờ, giai đoạn 1 mà Giang đã làm xong còn giai đoạn 2 nữa thì Giang kết hợp với anh Dương Tú Phong đấy thì anh có kêu gọi thêm uh, cho bà con tiếp tục đổ thêm 700 mét đường nữa uh, trên rằng bằng thì cũng làm được một hai ngày nhưng mà mưa Giang không lên được đành phải hoán lại và vật liệu thì cũng chưa thể lên được Đấy, xe cũng chưa thể lên đường nó trơn nó mưa mà <laughs> thời gian đang mưa bão nữa nên là hầu như là phải hoán lại kể cả công trình ngày hôm nay thế thôi đây là video ngày hôm nay thì Giang chia sẻ để cho mọi người biết về cái cái um, công việc của Giang. À, thời gian vừa qua là không ra nhiều video thì mọi người thông cảm nhé. À, video ngày hôm nay chắc là Giang cũng xin phép dừng ở đây thôi. À, nếu uh, tất cả các bạn à, thấy video của Giang hay thì à, hãy cho Giang một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để Giang có thêm nhiều động lực đi giúp những hoàn cảnh khó khăn ở trên vùng cao Tây Bắc. À, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người nhé.